Cô đang dành cho ai đây bao nhiêu thương tư tàn hòa phai Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi sống yêu ban đầu Chẳng ngầu lo bên nhau ăn lá câu Đêm thu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng đau âu Phải chẳng em đem tình yêu cho người ta Mời hai bên nước đục trong đời em sẽ vui nhiều không Hay là nước mắt ướt mi lưng trong con tim em thấy lặng để niềm đau thấy bao bắn hồng bước chân anh đi về chẳng còn nay mong được dăm hai ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo chồng nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao bao ngày trong bóng